Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em một lần nữa quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là tiếng bóng đá và tiếng bóng đá VIP nha anh em. Đó thì trước khi đến với cái video nhận định phân tích ngày hôm nay thì cái việc đầu tiên mà anh em nhớ ủng hộ tiếng là đó chính là bằng cái cách ấy là anh em ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo tiếng bóng đá cùng với tiếng bóng đá VIP nha anh em. Thì riêng cái kênh tiếng bóng đá VIP tiếng cũng xin chia sẻ một lần nữa đó Tiến sẽ đăng full các trận đấu tại cái SEA Games 32 tại cái kênh này thì vào ngày hôm nay đó ngày 11 sẽ có hai trận đấu tại cái vòng bảng SEA Games được diễn ra tại bảng B đó chính là trận đấu giữa Singapore với Malaysia này cũng như là giữa Việt Nam với Thái Lan Tiến đã lên cho anh em hai cái trận đấu này tại cái kênh Tiến bóng đá VIP anh em có thể vào để tham khảo nhé đó còn lại là hai cái kênh đó chính là Tiến bóng đá thì Tiến sẽ uh, tạm thời ngưng hoạt động cái kênh này tầm 1 đến 2 tuần đó để cũng như nâng cấp để cho ra sắp tới ra những cái video một cách nó chất lượng về hình ảnh hơn cũng như về âm thanh để cho anh em có thể dễ nhìn và tham khảo hơn đó nhưng mà trong thời gian này Tiến vẫn sẽ tập trung hoạt động các trận đấu tại SEA Games tại kênh tiếng bóng đá VIP cũng như sẽ lên full tất cả các kèo châu Âu tại kênh Tiến soi kèo nhé anh em đó ok thì Tiến cũng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ Tiến thời gian qua thì quay trở lại với cái video này Tiến cũng sẽ lên thêm cho anh em một cái trận đấu tại cúp C2 châu Âu trận bán kết lượt đi đó thì cái trận đấu giữa Juventus với Sevilla Tiến đã lên cho anh em rồi nhé đây Tiến soi kèo kênh Tiến soi kèo Tiến cũng đã lên cho anh em một trận đấu giữa Juventus với Sevilla à, bán kết lượt đi được diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 2 giờ khuya à, ngày 12 tháng 5 này tức là khuya ngày 11 tháng 5 cũng như rạng sáng ngày 12 tháng 5 đấy thì à, cùng giờ cũng có trận đấu khác được diễn ra đó chính là trận đấu giữa Goma và Leverkusen thì trong video này tiến sẽ lên cho anh em trận đấu giữa Goma và Leverkusen nhé thì à, ngoài ra ngoài ra cùng giờ ấy cũng có hai trận đấu khác được diễn ra tại giải đấu à, tạm thời gọi cái giải này là cúp C3 châu Âu nha anh em đó giữa Fiorentina và Basel này cũng như là West Ham với AZ đây cũng là cái trận bán kết lượt đi giữa hai cặp đấu này luôn đó tại cái giải cúp C3 châu Âu nếu như mà làm xong trận đấu giữa Roma với Leverkusen tiến còn nhiều thời gian rảnh gõ với tiến sẽ lên luôn cho anh em video hai trận đấu này nha ok à, đây đây tiến sẽ nói về cái trận đấu giữa Roma với Leverkusen cho anh em tham khảo các mã kèo nhé thì đầu, đầu tiên anh em nhìn vào màn hình có thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của Roma với Leverkusen này thì Goma nó ra sân với cái sơ đồ là 3421 cái tiền đạo cấm cao nhất của ờ, Goma đó chính là Abraham bộ đôi hỗ trợ cho Roma đó chính là Dybala cùng với Pellegrini đó thì đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nha anh em à, còn về cái hàng tiền ờ, vệ ờ, ở trận đấu này cũng có được cụ tiền đạo của Chelsea lẫn MU đó chính là Matic này đó bên cạnh đó còn có uh, uh, Kitan này cùng với Zaleski này đó gồm Minajolo này đó thì nói chung đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nha anh em sẽ không có gì chắc chắn uh, là huấn luyện viên sẽ áp dụng cái sơ đồ này ra cái đội hình chính hết đó vì đây chỉ là các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta tham khảo thôi đó, còn về đội khách Leverkusen sẽ ra sân với sơ đồ là 343 cái bộ ba của Leverkusen đó chính là Diaby đó Lozet cùng với Quyết à, ờ, thì về cái sơ đồ của Leverkusen riêng tiếng mà thấy cái cái cái cầu thủ mà xuất sắc nhất của Leverkusen đó chính là cái thằng uh, ờ, uh, ờ, Rorian Witt này đây cái thằng ờ, tiền tiền đạo cánh mang áo số 27 nha anh em tiền đạo cánh phải ấy. thì nói về cái thằng tiền đạo uh, số 27 ở cánh phải này thì dạo gần đây nó thi đấu với một phong độ cực kỳ cao luôn em đó và nó có một cái tốc độ phải nói cực kỳ nhanh đấy chắc chắn là ở trận đấu này à, phía hậu vệ bên cánh phải cũng như là phía trung vệ lẫn à, phía trung vệ lẫn tiền vệ cánh phải sẽ có à, một cái trận đấu phải nói là cực kỳ khó khăn trước cái thằng à, phi à, Florian quyết này đấy thì nói chung nhìn vào sơ đồ của hai đội trận đấu này rất khó để bắt phân thắng bại anh em dù cho trên sân nhà Goma được đánh giá là đội ở cửa trên trong cái trận đấu này đó được xếp là đội cửa trên à, có mã kèo chấp dành cho uh, Goma trước Leverkusen nhé anh em đó nhưng mà nếu mà so với cái đội hình hiện tại thì Tiến lại có một cái phần nào đó nghiêng về cái phía cái thằng Bayer Leverkusen nhiều hơn đó và Tiến tin là cái tài dẫn dắt của Xabi Alonso uh, cũng như là là uh, những cái kinh nghiệm những cái trận đấu gần đây từ cái lúc mà Xabi Alonso mà uh, lên làm huấn luyện viên anh em chắc chắn là Xabi Alonso sẽ muốn thể hiện mình nhiều hơn trước uh, uh, Goma đặc biệt là cái trận đấu trước Goma ở trận đấu này đúng anh em đó à, nhưng nói đi cũng phải nói lại ở trận đấu này uh, Xabi Alonso phải đối đầu với Goma đó lại phải đối đầu với một huấn luyện viên cũng cũng phải nói là cực kỳ xuất sắc tại cái giải bóng đá châu Âu hiện tại đó chính là Jose Mourinho đấy thì Jose Mourinho thì anh em cũng thừa biết là Mourinho có những cái thành tích phải nói là rất là đáng nể trong lịch sử đó cũng như là đưa Inter lên cái ngôi vô địch tại cúp C1 châu Âu với một cái đội hình mà phải nói là uh, không có quá mạnh ở cái thời điểm đó đó cũng như là là à, đã từng dẫn dắt MU hay là các câu lạc bộ phải nói là cực kỳ mạnh tại bóng đá châu Âu thời hiện tại đấy thì nói chung chắc chắn là ở trận đấu này ghiên tiếng nghiêng về phía Leverkusen một ít thôi nhưng mà chắc chắn là trận đấu này phải nói là rất là khó phân thắng bại anh em đó rất là khó để biết được đội nào có thể giành chiến thắng đó để có được cái lợi thế trong cái trận lượt đi này thì nói chung ở đây chỉ là những cái nói nghiêng nó những cái nhận định nghiêng của tiến về cái trận đấu này thôi đó trước khi mà đưa ra sự lựa chọn mà nó an toàn nhất nữa thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ cũng như là cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này nhá đó thì à, tiến cũng nói là một lần nữa đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến của cả hai thôi nên sẽ không có gì chắc chắn cái đội hình ra sân chính thức hết cho nên à, tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình ra sân dự kiến này nhé anh em Ok thì tiếp theo anh em hãy xem qua về cái đội hình chấn thương của hai đội này đó về đội khách Leverkusen huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ thiếu đi hai cầu thủ chấn thương ở trận đấu này đó chính là Luner cùng với Schick. thì đây là hai cầu thủ chấn thương chắc chắn là không thể ra sân trong cái cuộc đối đầu với Goma vào đêm nay còn về chủ nhà Goma sẽ thiếu vắng đi ba cầu thủ đó chính là uh, uh, Đớp này cùng với Rodente này cùng với Kumbula này cùng với Smolin thì riêng cái trường hợp của hậu vệ à, của MU Smalling thì đã có thể ra sân trong cái trận đấu này đó quan trọng là Mourinho của Roma có mạo hiểm tung cái thằng à, hậu vệ Smalling ra sân hay không vì vì nó mới vừa bình phục chấn thương mà thôi đấy ok thì tiếp theo anh em hãy đảo qua về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng nha đây thì anh em có thể thấy là phong độ của Roma ở dạo gần đây không được tốt cho lắm khi mà nó không biết được cái mùa chiến thắng ở bốn trận gần nhất tại Serie A đó thì sau khi mà nó hạ cái thằng uh, Feyenoord này ở cái trận lượt về với tỷ số 4-1 tại cái trận tứ kết cúp C2 châu Âu và tiến vào cái vòng bán kết thì nó quay trở lại giải Serie A với bốn trận bất bốn trận uh, ờ, không biết mùi chiến thắng liên tiếp với thất bại 1-3 trước Atalanta và hòa một điều trước AC Milan cùng với Monza này đó rồi mới đây nhất lại phải nhận thất bại là 0-2 trước Inter Milan một cái thành tích phải nói là cực kỳ tệ của Roma những trận đấu gần đây đó còn về Leverkusen thì sao Leverkusen thì cũng giống như cái thằng uh, uh, Guma nhưng mà cái phong độ nó trái ngược hoàn toàn sau khi mà thắng uh, cái thằng USG với tỷ số 4-1 đó cũng là thắng 4-1 ở cái trận lượt về tại cúp C2 châu Âu ở cái trận tứ kết luôn và tiến vào cái vòng bán kết này đối đầu với Guma thì uh, Leverkusen trở lại cái trận Bundesliga đó lại có một cái chiến thắng phải nói là đầy thuyết phục 2-0 trước Leipzig đó sau đó là hòa 0-0 trước một đội cũng khá là mạnh tại bóng đá Đức hiện tại đó chính là Union Berlin đó sau đó là một có lại có một cái thất bại phải nói là khá là đáng tiếc với tỷ số là một hai trước con đó thì riêng cái trận thất bại 1-2 này cũng không có quá là đáng kể dành cho Leverkusen vì Leverkusen ở trận đấu này dường như là chỉ uh, uh, thi đấu một cách mà dạng như tung ra nhiều cầu thủ dự bị anh em đó để giữ sức cho cái trận bán kết lượt đi với Roma vào đêm nay đấy thì nhìn chung cái phong độ của Leverkusen hiện tại thì nói khá là nhỉnh nhỉnh hơn Roma khá là nhiều luôn anh em đó xét về tất cả thì nói gì nói Leverkusen vẫn là một đội bóng có phong độ tốt hơn Roma nhưng mà xét về cái lực lượng cũng như về cái đẳng cấp của hai đội thì Roma có một cái đội hình thì nó có nhiều ngôi sao hơn Leverkusen nha anh em đó cùng về cái huấn luyện viên của cả hai thì Jose Mourinho cũng là một cái huấn luyện viên phải nói là có có tài này cũng như là có kinh nghiệm chinh chiến chinh chiến những cái đấu trường châu Âu nhiều hơn đó nhiều hơn rất là nhiều so với Xabi Alonso mới lên luôn đấy thì tiếp theo đây anh em có thể xem qua về cái uh, à, bảng xếp hạng quốc nội của hai đội hiện tại cùng với tiến nha đây anh em đầu tiên là cái thằng Roma đi đầu tiên thì Roma nó đang đứng ở vị trí thứ bảy tại Serie A với 58 điểm sau 34 vòng đấu này thì nhìn chung Roma đang có một cái vị trí không được ổn cho lắm tại cái bảng xếp hạng Serie A khi mà nó kém vị trí top 4 đến 5 điểm cách biệt anh em mà phía trước chỉ còn 4 vòng đấu nữa thôi đó Goma ở mùa giải năm nay gần như nếu như mà muốn cạnh tranh một cái à, vé dự cúp C1 châu vào mùa sau thì bắt buộc nó phải thắng liên tiếp ở 4 vòng đấu tiếp theo tại Serie A nhưng mà thắng không là chưa đủ thắng không thì nó phải chờ đợi kết quả đó chính là Inter hoặc là Lazio phải gãy ít nhất là hai vòng đấu nữa nó mới có cơ hội để chen chân lên vị trí top 4 đúng không anh em thậm chí là Milan lẫn Atalanta cũng phải có mọi hai đội này cũng phải nhận thêm hai cái thất bại nữa hoặc tối thiểu là một cái thất bại đó trong trường hợp đó thì Roma mới có thể uh, uh, lọt vào đến cái vòng uh, lọt vào top 4 uh, Serie A và tiến vào đến cái uh, uh, một cái vé dự cúp C1 châu mùa sau đúng em nói chung là cái cơ hội này rất là khó dành cho Roma cái mục tiêu của Roma hiện tại thì chắc chắn chỉ là một cái vị trí ở top 5 hoặc top 6 mà thôi đó chưa chắc là Roma có thể đạt chân vào một cái vị trí top 5 hoặc top 6 nữa anh em đó thậm chí là nó phải à, nó nó phải đứng chân tại chỗ tại cái vị trí top 7 nữa đó vì sao vì hiện tại nó cái mục tiêu của nó không phải là cái Serie A không mà mục tiêu của nó hiện tại là đang nhắm vào cái cúp C2 châu Âu nữa đấy nói chung vào cái tình thế của Goma hiện tại thì tiếng tin là huấn luyện viên Mourinho sẽ tập trung toàn lực cho cái trận đấu với Leverkusen đêm nay và chắc chắn là Mourinho sẽ hướng đến cái ngôi vương cái ngôi vô địch tại cúp C2 châu Âu mùa này đó để lấy một cái vé trực tiếp dự cúp C1 cho mùa sau luôn chứ không cần phải uh, uh, không cần phải uh, tranh một cái vé vào top 4 làm gì nữa đúng anh em đó vì hiện tại cái cơ hội vào top 4 đang ngày ngày nó đang dần hạn hẹp đi khá là nhiều so với Goma của Mourinho đó còn về đội khách thì sao đây anh em về đội khách Leverkusen thì nó cũng đang đứng ở vị trí thứ sáu đó với 48 điểm sau 31 vòng đấu tại Bundesliga thì Bundesliga hiện tại cũng chỉ còn có ba vòng đấu nữa thôi đó và uh, Leverkusen chắc chắn là nó một là nó sẽ đứng ở vị trí thứ sáu còn hai là 7 và 8 mà thôi nếu như mà Leverkusen đứng ở vị trí thứ sáu thì chắc chắn nó sẽ có một cái vé dự cúp C3 ở mùa sau đó mà nếu như muốn đi xa hơn là một cái vé dự cúp C1 châu Âu thì bắt buộc nó phải lên ngôi vương tại cúp C2 châu Âu mùa này đấy thì nói chung Leverkusen hiện tại đang kém cái nhóm top 5 là Freiburg đến tổng cộng là 8 điểm cách biệt chắc chắn là cái cơ hội đối với Leverkusen để vào cái vị trí top 5 lẫn top 4 là không còn nữa rồi vì phía trước chỉ còn 3 vòng đấu thôi mà với 8 điểm cách biệt thì phải nói là khá là xa dành cho Leverkusen đấy và Leverkusen cũng như Mourinho cũng như uh, uh, Goma của Mourinho chắc chắn là Leverkusen của Xabi Alonso sẽ tập trung toàn lực cho cái cuộc đối đầu với Goma vào đêm nay đó chắc chắn là cuộc chiến đêm nay sẽ rất là hấp dẫn nha anh em cả hai đội đều có muốn có có lợi thế ở cái trận lượt đi đó cho nên tiến tin là trận đấu này sẽ rất là nảy lửa và sẽ có từ hai bàn thắng đổ lên trong cái cuộc đối đầu đêm nay đấy thì với những gì tiến đã phân tích tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây đầu tiên đó chính là anh em có thể thấy được là Goma nó đang uh, có một chút lợi thế so với Leverkusen ở cái lịch sử đối đầu thì à, vào năm 2004 đó cách đây là 19 năm thì hai đội đã có một cái trận hòa với nhau là một điều thì sau năm 2004 này thì 9 năm sau hai đội đã đối đầu với nhau hai lượt trận nữa đó tại cái giải cúp C1 châu Âu thì lượt đi hai đội hòa nhau 4 điều ở lượt về Roma đã giành chiến thắng trước Leverkusen với tỷ số là 3-2 đó thì tiếp tục hiện tại là năm 2023 cách nhau đã 8 năm rồi hai đội mới có dịp để tái đấu với nhau đấy à, đã 8 năm cho 8 năm phải, phải nói là một khoảng thời gian khá là xa đúng không anh em đó bây giờ hai đội mới có dịp tái đấu với nhau thì ở cái cái trận mà tái đấu lần này thì cái lực lượng của hai bên nó khá là ngang đồng với nhau đó cho dù Goma có nhiều ngôi sao hơn Leverkusen nhưng Leverkusen của bóng đá Đức hiện tại thi đấu với một cái tinh thần phải nói là rất là thoải mái cũng như cái lối chơi của Leverkusen uh, phản công phải nói là cực kỳ nhanh luôn cũng như là cái đội hình của Leverkusen thi đấu cũng cực kỳ ổn trong những cái trận đấu gần đây đấy cho nên không phải mà vì Roma có nhiều ngôi sao cũng như là độ thi đấu trên sân, sân nhà và đánh giá của trên ở trận đấu này mà Tiến lại khuyên anh em vào Roma đó anh em đó trước khi mà đưa ra một cái sự lựa chọn nào đó thì chúng ta phải đi nhận định phân tích khá là kỹ càng cái trận đấu đúng anh em sau đó hãy đưa ra những cái sự lựa chọn nó an toàn nhất đấy chứ không phải mà cứ nhắm vào đội của trên chấp ít hay là lợi thế sân nhà rồi đem đầu tư vào chơi như vậy chỉ có lỗ thôi chẳng có lãi cái đường nào hết đâu đấy thì nói chung à, với những gì tiến đã phân tích trong cái lịch sử đối đầu hay là cái à, phong độ gần đây của hai đội đó thì trước khi đưa ra cái sự lựa chọn hợp lý nhất thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nha sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn hợp lý nhất đây thì anh em có thể thấy được là Goma đội chủ nhà sẽ chấp đội khách Leverkusen với mức chấp là 0.25 đó Ờ, ở cái mã kèo cả chặn cũng như là chấp 0.25 ở mã kèo hiệp 1 luôn em còn mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã kèo tài xỉu cả chặn và chấp 1 hòa cho mã kèo tài xỉu hiệp 1 còn mã kèo tài gốc ở trận đấu này phải gốc nha anh em là là Roma sẽ chấp gốc Leverkusen với mức chấp là 1.5 cho mã cả chặn này và chấp 0.5 gốc ở ngay trong hiệp 1 và 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu gốc ở trận đấu này ở ngay trong hiệp 1 cũng như là chính hòa là mã kèo tài xỉu gốc cả chặn đó và hiện tại cũng đã có mã kèo à, thẻ phạt cho anh em có thể đầu tư nhé 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu thẻ phạt trong cuộc đối đầu giữa Guma và Leverkusen đó còn về cái mã kèo chấp thẻ thì cả hai đội có với nhau là mã kèo đồng và Leverkusen sẽ là cái đội à, chấp ngược lại Guma về cái mã ăn thấp hơn đó trong cái mã kèo đồng này đó, mã ăn cược thấp hơn so với Goma thì với cái những cái mã kèo này cũng như những cái gì mà Tiến đã phân tích từ đầu video đến bây giờ thì Tiến sẽ chốt luôn cho anh em các mã kèo mà anh em có thể đầu tư như sau đây anh em học mã trùng máu anh em có thể đầu tư theo tiếng nha à, và trước khi đưa ra cái sự lựa chọn này thì tiếng có muốn đôi là muốn chia sẻ với anh em trước anh em nào mà đang thua tha sao bờ này đó muốn gỡ gạt muốn lấy những mắc kèo chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn ấy đó thì cứ liên hệ với tiến đi khi mà tiến nắm bắt được cái lối chơi của hai đội biết được cái sơ đồ anh em thí dụ như trước một hai tiếng đồng hồ tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của Goma lẫn Leverkusen này đó lúc đó tiến mới biết được cái lối chơi của tụi nó như thế nào đúng không đó biết được lối chơi biết được đội hình biết được những cầu thủ nào quan trọng ra sân đó biết được những ai bị chấn thương và không thể ra sân thì lúc đó những mã kèo mà tiếng sôi lại tiếng đẩy lên trên nhóm nó sẽ kỹ càng nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều để cho anh em có thể dễ dàng gỡ gạt đúng không đó anh em mà mà đang thua tha sơ bờ muốn gỡ gạt muốn vào nhóm lấy những mã kèo chuẩn nhất thì cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link của facebook telegram fanpage cùng với tiktok tiến của game dưới phần mô tả trong video ấy đó anh em không biết vào bằng những đường link thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này 0963 731 46 số điện thoại Zalo nhé anh em đó thì tiến sẽ hỗ trợ anh em sẽ đưa anh em vào nhóm để cho anh em gỡ gạt để trả nợ những thằng thầu còn cò để cho anh em vào bờ đó và cũng thêm một việc nữa là những anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín đó muốn đầu tư hiệu quả trên trang không bị mất lai mất phí như là chơi qua thầu qua cò đó thì anh em cũng liên hệ cho tiến đây tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách đăng ký trên trang cách vào đặt kèo trên trang để anh em chơi nhé ok tiến chỉ chia sẻ với thôi anh em thật sự cần cứ liên hệ cho tiến thông tin liên hệ tiến có để đầy đủ rồi đó thì quay lỡ lại với cái mã kèo lần này đó tiến sẽ chốt cho anh em các cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn như sau đầu tiên là anh em có thể vào cho tiến đó chính là mã kèo leverkusen được chấp 0.25 ở trận đấu này đó cho mã kèo cải chặn cũng như đó chính là mã kèo là là leverkusen đó được chấp gốc 1.5 ở cái trận đấu này vì sao vì sao tiến là cho anh em vào mã kèo Leverkusen được Roma chấp góc vì tiến tin ở trận đấu này Leverkusen cũng có một cái hàng công lẫn hàng tiền vệ đủ mạnh để có thể đôi công lẫn là à, để có thể đôi công lẫn là chơi sòng phẳng với Roma ở trận đấu này chứ không phải là chơi theo cái dạng mà phòng thủ chứ Roma đâu anh em Leverkusen là một đội bóng phải nói là cũng có một đội hình khá là mạnh chứ không phải là một cái đội hình yếu gì hết mà phải chê phòng thủ chứ Goma đúng không Goma cũng là một đội bóng không được mạnh cho lắm đâu đó cho dù có vài ngôi sao trong đội hình nhưng mà Goma của Mourinho cũng là một cái đội bóng uh, uh, thi đấu vừa phải thôi đấy cho nên tiếng chọn là Leverkusen được chấp 1.5 góc trong trận đấu này thậm chí không chừng Leverkusen sẽ thắng luôn cái mã kèo mà à, mã kèo gốc mã kèo gốc đồng luôn chứ huống chi là mã chấp gốc của Goma đúng không vậy cho nên anh em có thể đầu tư mạnh cho Tiến vào mã kèo Leverkusen được chấp 1.5 gốc trong cái trận đấu này cũng như là được chấp 0.25 và mã kèo cả chặn trong cuộc đối đầu giữa Goma luôn đấy thì đây là hai cái mã kèo mà tối ưu nhất mà Tiến đưa ra cho anh em có thể đầu tư nha đó cùng về mã kèo thẻ phạt hay mã kèo tài xỉu cá chặn thì cứ đợi bóng diễn ra tầm 5 đến 10 phút đi lúc đó Tiến sẽ đẩy trực tiếp những cái mã kèo chuẩn nhất về mã kèo tài xỉu ờ, bàn thắng cũng như là mã kèo tài xỉu hẻ lên riêng trên nhóm cho anh em chơi vì hiện tại tiến chưa có nắm bắt được cái lối chơi cái đội hình chính thức của hai đội nên tiến rất là khó để đưa mã kèo tài xỉu cá chặn lên cho anh em đó ok cho anh em thì nếu như anh em tin tưởng thì có thể đầu tư nhé còn không thì có thể xem như tham khảo hoặc là đánh ngược lại cũng được đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em học mã trùng máu thì vào thôi thì tiến cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ tiến thời gian qua và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là thắng lớn trong hai cái mã kèo này trước tiên đi đấy à, còn tiến xin nhắc thêm một lần nữa anh em nào đang thua tha sau bờ đang thiếu nợ qua thầu qua cò một số nợ cực kỳ lớn hoặc là muốn có một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 hoặc là bốn đường link bốn nền tảng khác nhau dưới phần mô tả trong video ấy tiến sẽ giúp đỡ cũng như đưa tất cả anh em vào bờ để gỡ nợ nha và hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi uy tín luôn ok thì tiến cũng à, chúc cho anh em cùng với gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha và anh em đừng quên là đăng ký các cái kênh của tiến để uh, là trở thành cái người mà nhanh nhất để nhận những cái video uh, uh, nhận những cái thông báo của anh em nhận những cái thông báo mà có video mới nhất từ cái, các cái kênh của tiến nhé ok và tiến cũng kết thúc video tại đây đó hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video kế tiếp nhé